và đại chúng đồng bỏ tay xuống ngồi thẳng lưng hít sâu thở mang tâm về với thân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 cho quý vị có một ngày tu công đức viên mãn nam mô a di đà phật thưa đại chúng trong giờ thính pháp hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp đến phần thiền định ba la mật còn nhớ hôm trước chúng ta đã nói đến phần nào rồi đại chúng còn nhớ không <laughs> chắc là không nhớ rồi ha tại vì mình cách một cái khóa tu à, ngày vía ăn lành và cái khóa tu đó thì cô giảng về hạnh nguyện của đức từ phụ a di đà à. và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại bài thiền định ba la mật cô mong rằng à, tuần này và tuần sau là chúng ta kết thúc phần lục độ ba la mật và chúng ta kết thúc nguyện thứ 19 để chúng ta sang học nguyện thứ 20. mươi à, nguyện thứ 20 thì có lẽ quý vị thích hơn <laughs> tại vì đó là cái quả ừ, là quyết định được vãng sanh à, nguyện 20 là quyết định được vãng sanh nhưng mà để có được nguyện 20 thì chúng ta phải thực hành nguyện thứ 19 là phải lục độ ba la mật à, mà muốn thực hiện được công hạnh này thì phải học và để hiểu à, có nhiều vị thưa rằng á, ờ, mình tu tịnh độ là niệm phật là được rồi cứ một câu a di đà đó niệm được rồi cần chi phải nghe phải học nhưng mà quan niệm này thật sự rất sai lầm bởi vì sao quý vị bởi vì nếu như chúng ta biết con đường đi thì chúng ta đi nó nhanh và nó dễ dàng đạt đến à, còn mình đi mà vừa đi vừa dò đường vừa lọ mỏ đó nhầm khi đi nhầm mà cũng không hay thí dụ như là sáng hôm nay quý vị đến chùa hương sơn để cộng tu mà quý vị biết rõ ràng con đường đến chùa hương sơn là đi như thế nào và trong khoảng thời gian bao nhiêu phút thì chúng ta sẽ đến được đây kể từ nhà của mình đến đây như vậy thì quý vị biết rõ đường đi là quý vị nắm được cái phần tự chủ mình chủ động và mình biết được cái đoạn đường này tốn bao nhiêu thời gian thì có phải mình làm chủ được thời gian của mình đúng không như vậy mình đi một phát là tới liền mà vừa đến lúc là 8 giờ mình vào khóa tu còn nếu không biết đường đi là quý vị cứ vừa đi vừa hỏi đường rồi có khi là đi lạc à và cũng không biết đoạn đường đó là mình mất khoảng bao nhiêu thời gian như vậy rất cực khổ và nguy hiểm là có khi chúng ta đi lạc đường nữa à, cho nên một câu A-di-đà thì đó là pháp hành trì. Hành trì thì chúng ta sẽ chuyên nhất một câu. Nhưng mà giáo lý tịnh độ thì phải học, hiểu để thực hành. Và sư cô giảng những đề tài này là ở trong kính Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy mình. Chứ không phải là ở kinh khác, là tịnh độ tam kinh. Và mình đang học ở nguyện thứ 19 à, là thực hành các công đức đó là lục độ ba la mật và chúng ta đã học được bố thí ba la mật trì giới ba la mật nhẫn nhục ba la mật tinh tấn ba la mật và thiền định ba la mật và chúng ta đã học một buổi rồi thì hôm nay chúng ta tiếp đến cái phần tiếp theo nói đến thiền thì chúng ta phải nói đến bốn cảnh giới giết tâm hành giả đó là từ sơ thiền đến tứ thiền à, và hôm trước sư cô đã thưa với đại chúng là trước sơ thiền chúng ta phải có một công phu để mà rèn luyện. Đó là gì? Ừ? Trước khi bước vào sơ thiền chúng ta phải có một sự chuẩn bị. Nói đúng hơn là có hai sự chuẩn bị. À? <laughs> Trả chữ lại cho thầy hết rồi. <laughs> Hồi sáng là sư cô bận đủ thứ việc luôn à, sư cô không được nghỉ luôn à, mà sư cô vẫn phải nhớ bài để mà giảng à. còn quý vị sao không nhớ à, hôm trước mình học đến hai cái yếu tố gọi là tác tiền phương tiện là trước khi chúng ta bước vào sơ thiền phải thực hành được hai cái điểm à, là gì thứ nhất là gì chánh niệm tỉnh giác thứ hai là gì đối trị với ngủ cái nhớ không <laughs> không lẽ mỗi lần lên giảng là phải ôn lại bài cũ cái rồi cái một tiếng đồng hồ cái bài cũ vừa ôn xong <laughs> cái rồi cái bài mới thôi hẹn lại tuần sau cái tuần sau lên cái hỏi là bài không nhớ thì ôn lại <laughs> thế thì mình cứ dặn chân tại chỗ đại chúng phải lưu ý cho sư cô việc gì tạm quên cũng được nhưng mà cái phần để chúng ta bước vào cảnh giới thiền định để giúp mình niệm phật nó được nhất tâm á, thì phải nhớ đầu tiên là phải quay về an trú và hơi thở nuôi dưỡng chánh niệm tỉnh giác và từ cái chánh niệm tỉnh giác này mình đối trị được với ngũ cái là tham sân nghi trạo cử hôn trầm Đã. Dạ. phải ôn lại bài à. thì bây giờ chúng ta sẽ chia ru vào ngay chỗ chánh niệm tỉnh giác à, để chúng ta bước vào cảnh giới sơ thiện à. thưa đại chúng cái phần chánh niệm tỉnh giác này rất là quan trọng à, sư cô thưa với đại chúng con người chúng ta thường sống trong thất niệm thất niệm nghĩa là sao nghĩa là thân một nơi mà tâm một ngã ừ. Cho nên mình không có mặt ở hiện tại. Thí dụ bây giờ mình tham dự khóa tu, à, thân mình có đây, mình ngồi đoan nghiêm, mình niệm câu Phật hiệu. À, đó là thân có mặt đó. À, nhưng vấn đề là tâm mình lại nhớ cái việc hôm qua hay là mình đang toan tính cái việc của ngày mai à, thế thì mình có mặt ở trong hiện tại không không có mặt tại vì chỉ có một thân có mặt mà tâm không có mặt thì chúng ta không có mặt ở trong hiện tại cho nên là mình niệm phật nam mô a di đà phật niệm cùng với đại chúng nhưng mà mình không sống với câu phật hiệu mình không sống với câu phật hiệu ở giờ phút hiện tại thì mình sẽ không cảm nhận được cái năng lượng của câu phật hiệu mang lại cho ta đó là niềm hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại đó. cho nên là chừng đây người là khoảng trăm người ừ, <laughs> sao nghe cái âm thanh chip môi vậy <laughs> trong một trăm người hôm nay ngồi đây niệm Phật thì được bao nhiêu người là thân và tâm trụ ở một chỗ quý vị đang có mặt ở trong hiện tại này được bao nhiêu người khi chúng ta niệm câu phật hiệu lên được bao nhiêu người là vừa thân vừa tâm nhíp vào câu phật hiệu điều này chúng ta phải tự quan sát chứ sư cô chưa chứng được tha tâm thông sư cô không biết được quý vị đang là ở trong trạng thái nào chỉ là những lúc chia sẻ thì sư cô ở trên đây nhắc nhở với đại chúng do đó mà chư tổ nói với mình á, là mình thường sống trong thất niệm mà cho dù niệm Phật đó nhưng mà niệm trong tán loạn à, tán loạn niệm Phật à, thì không được sự gia trì của câu Phật hiệu bởi vì thân một nơi mà tâm một ngã à, cho nên mình không cảm nhận được cái sự nhiệm màu của câu Phật hiệu ở đời sống hiện tại quý vị cũng vậy trong cuộc sống ở thế gian cũng vậy nếu thân một nơi mà tâm một ngã thì quý vị cũng không cảm nhận được cái sự nhiệm màu của cuộc sống chúng ta đang sống sư cô thí dụ có nhiều người thích cái lúc hoàng hôn mặt trời lặn á cảnh nó đẹp lắm nhưng nếu thân mình ở đó mắt mình nhìn tâm mình cùng hướng về nơi đó và để thân và tâm mình vào cái ánh chiều hoàng hôn đó thì mình cảm nhận được cái sự an lạc rất là vô biên à, cho nên mình đang có mặt trong hiện tại và mình đang hưởng được cái sự nhị màu của cuộc sống quanh ta còn nếu mình có ở đó mình nhìn thấy ánh hoàng hôn đó mà tâm mình nghĩ đâu đâu thì mình có đó nhưng mà mình không sống được ở trong hiện tại thì ở đây chư tổ nói rằng người đó là người đang chết à, người đang chết nghĩa là tâm hồn không còn sống ở giờ phút hiện tại cho nên gọi là người chết à, trong nhà thiền có một câu chuyện à, vui nhưng mà đây à, cũng giúp chúng ta à, khởi được một cái ý niệm về cái sự quan trọng của chánh niệm tỉnh giác à, trong nhà thiền có một câu là thân đâu tâm đó à, hãy bước vào nơi nào thì cũng thấy người ta đề cái câu à, gọi là cái câu thoại là thân đâu à, tâm đó à, thì hôm đó có một vị thiền sư đến cái đạo tràng à, tu thiền thì à, ngài để đôi dép ở đó à, ngài đi lên đại điện đó. À, cái đi xuống cái đôi dép nó mất <laughs> mất đôi dép <laughs> cái ngài lấy một cây bút gọi là bút à, lông đó quý vị ngài đi sửa hết tất cả những cái bản ở trong thiền đường đố quý vị ngài ấy sửa thành câu gì cái câu đó người ta đang đề là thân đâu tâm đó rồi bây giờ ngài vô cái thiền đường đó à, một lát sau ngài đi ra là mất đôi dép <laughs> ngài <laughs> lấy bút lông ngài đi sửa hết tất cả những câu thoại ở trong thiền đường đố quý vị ngài sửa lại câu gì ừ? ai nói được ừ. ngài sửa lại một câu là dép đâu tao đó <laughs> nhưng mà cái câu này là những việc cao tăng mới làm được nha quý vị giết đâu tao đó tuy là cái câu nghe nó tục nhưng mà ý nó nói gì thân đâu thì tâm phải ở đó cái người mà mang lộn dép của vị thiền sư này á là người ta có thân đó đấy mà tâm không có ở đó ừ cho nên bây giờ cái câu này đề thường quá cứ là là thân đau tâm đó người ta đọc hoài người ta không có ấn tượng <laughs> bây giờ mất đôi dép rồi à, tức quá <laughs> ta ghi lại dép đầu tàu đó <laughs> như vậy là những người trong thiền đường đó là một cái là sao gọi là chuyên gia trắng hán đó quý vị toát mồ hôi mới cảm thấy rằng những cái biểu ngữ á, nhiều lúc mình ghi để nhắc tâm mình á, mà mình nhìn là thấy là như thấy đó nhưng mà không thực sự áp dụng trong cuộc sống bây giờ một câu là dép đâu tao đó <laughs> thì có bộ là <laughs> là cảm thấy là phải ghi nhớ và thực hành chứ không thôi thì mình mang lộ dép người ta đó à, thiền là đói ăn mệt ngủ đi đứng nằm ngồi cũng là thiền đấy mang đúng dép cũng là thiền mà <laughs> mang lộn dép là thất niệm rồi đó cho nên quý vị mà đi vệ sinh á, mà mang lộn cái áo tràng á, thì chắc là mai mốt thì mình để cái chỗ đó là áo đâu tàu đó <laughs> chứ câu đó đơn giản nhưng mà thiền đó quý vị thiền ở chỗ cái câu đó đấy à, chứ không là quý vị cứ lát lên là sư cô ơi thông báo giùm con là à, áo con lộn rồi <laughs> là ghi ra đó đi áo đầu tàu đó <laughs> đi phải không đại trướng dạ. à đó như vậy là cái gì làm nên cái sự tình đó là do mỗi hành giả không có chánh niệm và và tỉnh giác à, nếu như có chánh niệm tỉnh giác thì sư cô thưa với quý vị một câu phật hiệu á là nhất tâm thành khối ngay lập tức à, không đợi mình phải ê a cả ngày kinh a di đà nói là từ một ngày cho đến bảy ngày mà phải không nếu mình có chánh niệm tỉnh giác thì một câu a di đà thân và tâm mình có mặt ngay trong hiện tại mình đang sống trong giờ phút hiện tại thì mình niệm câu phật hiệu đó nhất định là nhất tâm bất loạn cho nên hiểu về giáo lý tịnh độ để áp dụng tu tập là một cái hạnh phúc vô cùng và điều này chúng ta cần phải phát huy à, chứ không phải nói là con niệm một câu Phật hiệu là đủ rồi không có đâu không có ha pháp hành thì như vậy nhưng mà về giáo lý là gọi là chúng ta phải học để hiểu đó. Dạ. thì bây giờ trước khi chúng ta vào sơ thiền thì phải thực tập chánh niệm tỉnh giác và cái phương pháp để quay về đó để nuôi dưỡng chánh niệm tỉnh giác là cái gì là cái gì quý vị à là hơi thở đó cho tràn vào tay ừ. ít nhất là cũng có người thân đây và tâm đây <laughs> cho nên còn nhớ đến là <laughs> hơi thở à, khi mình trở về hơi thở là bắt đầu mình có chánh niệm liền phải không quý vị tại vì hơi thở nó có mặt trong ta và luôn luôn có mặt trong ta à, bây giờ thân đây mà tâm ở đâu đâu bây giờ mình kéo tâm về thì mình trụ vào hơi thở mình trụ vào hơi thở một phát là tâm mình nó trở về đoàn tụ với thân mình ngay lập tức đấy và chính nhờ cái chỗ này á, mình mới có khả năng có cái năng lượng để mà đối trị với cái gì tham à, chỗ này nè nghe quý vị nghe cho rõ ha nếu mình đang sống trong chánh niệm tỉnh giác tham nó có thể bất bất và chi phối mình để mình tạo nghiệp bất thiện không quý vị không những người mà đang tham và cuồng loạn theo cái tham để tạo nghiệp á, thì đó là những lúc đó họ không có mặt trong hiện tại họ đang thất niệm à, sư cô kể một câu chuyện câu chuyện này á được gọi là môi hở răng lạnh quý vị nghe chưa thời xuân thu á có ba cái quốc gia mình tạm gọi là nước A, nước B và nước C đi ha. Ba cái nước này ở một khối với nhau. À, và đặc biệt đó là trong ba cái nước này có hai cái nước à, là sát biên giới với nhau à, cho nên hệ nước này mà có chiến tranh là nước kia cũng phải ứng phó tại vì sao môi hở thì răng nó sẽ sẽ lạnh một nước là giống như cái môi một nước kia còn lại là giống như cái răng mà một bên mà bị hở thì răng nó lạnh môi hở răng lạnh một bên là bị nguy nguy, nguy kịch thì nước này cũng có nguy cơ bị nước khác thâu tóm à. thì hai cái nước đó là nước A và nước B à. thì bên cạnh có một nước C à. thì rất là lâm le à. muốn chiếm cái nước A à. nhưng bây giờ muốn qua nước A thì phải đi qua nước B mới có đường mới đi đến nước A để đánh nước A này cho nên bây giờ phải làm sao bây, bây giờ là phải mang cái gì cái vật gì mà giá trị để mê hoặc quốc vương nước b à, cho nên là à, vì vua nước c đó mang ra một cái gọi là một cái khối ngọc mang đến hối lộ ông vua nước b nói rằng á là ta muốn đi đánh nước a ta không đánh ngươi à, ta chỉ mượn đường thôi à, mượn đường đi ngang qua nước B thôi để đến đánh nước A à, thì bây giờ nhà vua chỉ cho ta mượn con đường này thôi thì ta sẽ à, dâng cho nhà vua một cái khối ngọc khối ngọc này rất có giá trị à, thì như vậy là quần thần của nước B mới khuyên nhà vua là không được việc này nhất định là không cho mượn đường tại vì là môi hở thì răng sẽ lạnh Đấy. nhưng mà ông vua nước b này ông nói sao có gì đâu người ta chỉ mượn đường thôi người ta đâu có đánh nước mình đâu chỉ mượn đường này qua đánh nước kia thôi mà mà mình chỉ cho mượn đường mà bây giờ mình mình có được cái cái khối ngọc như vậy giá trị không ai bằng đất nước nào mà sở thuộc cái khối ngọc này là coi như là là đệ nhất cho nên ông ta không nghe lời quần thần nhắc nhở vậy là ông nhận cái khối ngọc ừ, và cho mượn đường nước C đi đánh nước nước A cuối cùng ấy, binh lính đi qua nước B qua nước A đánh dẹp xong nước A trên đường quay trở về là à, tóm thâu luôn nước B à, và ông vua nước B nó ôm cục ngọc ôm cái hòn ngọc đó đó nhảy vào trống trong hố lửa để mà tự vận nhưng mà quý vị thấy cái lòng tham đó, khi chết rồi cũng còn ôm cái cục ngọc để mà nhảy à, đó là câu chuyện được kể trong xuân thu giả sử như ông vua nước b nếu như ông có học một một tí về chánh niệm tỉnh giác hả à, thì chắc ông không có khởi lòng tham đến nỗi mà ông không thể có cái sự sáng suốt để nhận ra được rằng á, khi người ta đánh nước a thì người ta sẽ có nguy cơ là đánh luôn nước nước mình bởi vì lòng tham con người nó không có dừng lại ở một chỗ à, cho nên cái sự chánh niệm tỉnh giác đó, nó có thể đối trị lại tham là như vậy sân cũng thế à, mà nghi ngờ cũng vậy bởi vì chúng ta không sáng suốt cho nên chúng ta có sự nghi ngờ cái sự nghi kỵ đó quý vị nó sẽ làm cho con người rất là khổ và nó sẽ thụt lùi cái pháp môn tu tập sư cô thí dụ mình ngồi đây niệm phật mà mình không tin rằng mình có thể niệm phật được vãng sanh tịnh độ và mình không tin rằng pháp môn này có thể cho mình được cái quả là được vãng sanh về tịnh độ mình nghi ngờ thì làm sao mình có thể tin tấn mình niệm câu phật hiệu hết dạ hết lòng được phải không quý vị đó mà khi con người mình có cái sự chánh niệm tỉnh giác mình ngồi xuống mình suy nghĩ mình hiểu về công hạnh A-di-đà Và mình hiểu về những cái giáo lý Đức Phật dạy mình Mình một lòng tin sâu Thì mình phá trừ đi cái nghi ngờ Chính vì vậy mà chánh niệm tỉnh giác Nó có thể phá được cái truyền cái thứ ba là nghi còn 4 và 5 thì dễ rồi Cái này quý vị thật sự rất là dễ hiểu Bởi vì có sự tỉnh giác thì làm sao chúng ta hôn trầm Hả? quý vị ngồi đây và quý vị niệm phật quý vị buồn ngủ là do quý vị không có sự chánh niệm tỉnh giác nếu quý vị chánh niệm tỉnh giác quý vị thân và tâm có mặt ở trong hiện tại thì làm sao quý vị ngồi ngủ gục được à và đến cái phần trạo cử cũng vậy nếu mình có chánh niệm tỉnh giác thì làm sao mình có thể ngồi suy nghĩ lung tung được bởi vì mình đang nhiếp tâm vào một chỗ và một chỗ đó là chỗ gì câu Phật hiệu. Đó. Cho nên ở chỗ này quý vị nè, mình phải hiểu thì mình thấy cái việc niệm Phật của mình á, nó rất là đơn giản và mình có thể thực tập được và mình có thể tận hưởng được cái cái gọi năng lực gọi là cái cái diệu dụng từ câu Phật hiệu ngay lập tức. À, nếu mình có chánh niệm tỉnh giác, mình niệm một câu Phật hiệu là đi vào ngay nhất tâm bất loạn cho nên bởi bởi vì mình thiếu đi cái chánh niệm tỉnh giác cho nên là giờ chúng ta niệm phật mà cứ ê a hoài nó không đi vào trong trong sâu thẳm trong trong trong trái tim của mình à, cho nên mình niệm một ngày mà mình không thấy pháp hỷ sung mãn à, cho nên là hãy nuôi dưỡng chánh niệm lúc nào mà quý vị ngồi xuống mà quý vị niệm một câu phật hiệu mà quý vị cảm thấy là hạnh phúc vô cùng an lạc vô cùng đó là lúc chúng ta đang có chánh niệm tỉnh giác à. và cái tiếp tục sau khi mình đoạn trừ được năm truyền cái là mình sẽ tiến vào cảnh giới sơ thiền ngay lập tức à, à bây giờ sư cô sẽ phân tích cảnh giới sơ thiền mà cảnh giới này thì mình phải mượn kinh để mình giải thích cho đại chúng à, sư cô đang có tài liệu kinh sa môn quả à, phần sơ thiền Bây giờ chúng ta đi vào cái trạng thái của sơ thiền á. Sơ thiền là mức nhập định đầu tiên nhưng phải đã chứng được chánh niệm tỉnh giác. À, lúc nãy sư cô trình bày với quý việc đó. lại yếu tố đầu tiên. À, gọi là cái tiêu chí căn bản ha và phá trừ đối trị được năm triền cái xong là tham sân nghi trạo cử và và hôn trầm cái điều này quý vị phải nhớ nha à. hành giả lột vào trạng thái thanh tịnh hơn chủ động hơn chứ không còn phải gắng sức giữ gìn như trong khi nuôi dưỡng chánh niệm tỉnh giác nghĩa là sao nghĩa là khi mình có chánh niệm tỉnh giác mà mình đối trị được cái năm truyền cái đó thì lúc đó tâm mình sẽ đi vào cái thanh tịnh hơn nhưng mà cái sự thanh tịnh này là nó chủ động mà mình có thể làm chủ được tâm của mình chứ không phải là là mình phải gắn giữ gìn mình phải hít vào thở ra đếm một đếm hai mới được có được chánh niệm không phải sau khi mình đối trị được năm truyền cái này thì tâm mình nó tự nhiên nó lắng lặng và mình chủ động mọi lúc mọi nơi ngồi xuống là chánh niệm tỉnh giác liền à, cho nên những lúc mà mình đi á là thấy cái áo tràng của bạn mình á là mình chánh niệm tỉnh giác liền mình không thể mà mang cái áo tràng của người khác vào thân mình được à chỗ này rất rất là, là hạnh phúc ừ. khi tâm mình nó tự động nó an trú trong chánh niệm thì quả thật là một niềm hạnh phúc rất là lớn đối với những hành giả tu tịnh độ à. à. hành giả lúc đó thấy thân của mình chuyển động từ trạng thái cứng thô sang trạng thái mềm như khối nước và nhớt nhớt giống như xà phòng đây là cảnh giới thiền định sơ thiền mà đức phật miêu tả do mình có chánh niệm tỉnh giác rồi và cái sự chánh niệm này nó chủ động mình làm chủ được thì thân của mình lúc đó quý vị lưu ý nha bắt đầu nó từ cái trạng thái thô cứng nhắc à nó sẽ chuyển thành trạng thái mềm lỏng giống như nước à, nước đây là nước nhớt nhớt như xà phòng tại vì mới, mới ở sơ thiền mà cho nên là lúc nào chúng ta ngồi niệm phật á, mà thân của mình nó quý vị nó không đau nhất mà mình cảm giác là buông thư toàn thân miệng niệm phật tâm nhớ vào câu phật hiệu ghi vào câu phật hiệu thả vào câu phật hiệu và thân mình nó cảm thấy an lạc nhẹ nhàng những bước đi thiền hành của quý vị á thật sự giống như mình đang đi trên từng bước hoa sen đó là cảnh giới chúng ta đang tiến đến sơ thiền thân của mình từ trạng thái thô cứng nó thành mềm và nhẹ à, cho nên quý vị đi ở ngoài hành lang đó chúng ta có thể tự kiểm soát oai nghi của mình nếu bước chân mình nhẹ nhàng an tịnh à lúc đó mình đã có chánh niệm tỉnh giác mình đang tiến sâu vào trong cảnh giới của thiền định à. rồi chúng ta tiếp tục ha. tâm hành giả lúc đó dĩ nhiên là vắng lặng nhưng thật ra vẫn còn những ý niệm về công phu của mình, về thành tựu của mình. Những ý niệm này rất thầm lặng, nên hầu như hành giả không biết là mình đang còn ý niệm. Cứ tưởng rằng mình đang hoàn toàn thanh tịnh. Phật diễn tả đó là trạng thái ly dục, sanh hỷ, còn tầm, còn tứ. Có nghĩa là đã xóa bỏ được ái dục, triền cái, năm truyền cái đạt được an vui nhưng mà tâm còn có ý niệm về công phu của mình à, chỗ này hay lắm quý vị chỗ này nó thật sự rất là hay à, bởi vì sao bởi vì khi tâm mình tĩnh lặng niệm phật được nhất tâm á là chỗ này sẽ có một cái cái chỗ mà vô cùng nguy hiểm đó là mình đang ý niệm về công phu của mình à là nghĩa là sao mình thấy được cái thành tựu của mình bắt đầu là mình sanh tấm chấp trước chấp trước vào cái công phu của mình và bắt đầu cái ngã mình bắt đầu trỗi dậy cho nên nhiều người tu một thời gian cái mà trô quậy là ủ rỉnh á, phản bên ủ rỉnh xung quanh người không nhìn thấy ai mà vừa ánh mắt của mình cả ai cũng không bằng mình à, có không quý vị bây giờ những người niệm phật mà tinh tấn trời ơi họ tưởng chừng như họ là quyền năng đó là sao chấp vào công phu của mình tâm niệm khởi lên cái niệm gì thấy được công phu của mình à cái này là chết à, mới tu được chút chút ha mà bị cái cống cao ngã mạng này giảm tổn đi cái công đức lành à, cho nên là tẩu hóa nhập ma lại chỗ này ừ. cho nên quý vị học thiền đó quý vị thấy à, phân tích từng cảnh giới của tâm thức của mình chuyển biến tới đến mức nào mình phải học để mà mình ngăn trừ liền ở chỗ này mới được cái tịnh niệm một tí mới tiến lên sơ thiền à đối trị được năm triền cái được chánh niệm tỉnh giác niệm có phật hiệu vào có vẻ là được nhất tâm rồi đấy à nhưng mà khổ nổi ra là sao ngã bắt đầu là là khởi dậy à, cho nên chỗ này đức phật dạy cẩn thận à, bởi vì sao quý vị bởi vì ý niệm về ngã ý niệm về ngã ý niệm nhìn thấy công phu tu tập của mình đó là cái sự cống cao ngã mạng đây là cái chỗ mà để chúng ta tổn giảm về phước đức à, cho nên quý vị thì nhìn thấy cái bông lúa đó, khi nó đã đã chín mùi đó thì nó có dương lên không à, và nó nó cúi xuống ha à, chứ cái bông nào mà dương lên là cái bông đó bông gì bông lép à còn cái thùng nước á mà đầy thùng mình đổ đầy thùng thì nó không lắc nó không kèo mà cái thùng mà đổ nửa thùng nước á ôi thôi là đi đâu nó nó kèo đủ thứ <laughs> à, à đó chỗ này quý vị à, học đến cái chỗ này là gọi là mình luôn cảm ơn chư tổ và luôn cảm ơn đức phật à, dạy mình từng ly từng tí từng chi tiết để mình kiểm soát tâm của mình à, Thưa đại chúng chúng ta tiếp theo ha Trong sơ thiền hành giả lìa bỏ được ham muốn việc thế gian à, Khi chúng ta sống trong sơ thiền thì chúng ta sẽ lìa được những ham muốn ở thế gian Bởi vì sao? Bởi vì niềm vui ở trong tâm đó, nó vừa đầy đủ vừa thanh khiết cho nên chúng ta không cần giải trí bằng vật chất ở bên ngoài à, chỗ này hay không đại chúng à, khi chúng ta có được niềm vui vừa đủ ở trong tâm nó vừa thanh khiết nó vừa thanh tịnh và vừa đầy đủ nuôi dưỡng tâm của mình thì mình không cần giải trí bằng những cái vật chất bên ngoài hôm nào quý vị nói là buồn buồn quá thôi đi ra ngoài tìm bạn bè chơi ra ngoài hát karaoke vậy đó <laughs> là quý vị biết rằng là mình đang thiếu đó mình đang thiếu cái sự an lành ở trong nội tâm tìm cái vui ở bên ngoài à. nếu bây giờ mà quý vị không cần tìm cái vui bên ngoài mà quý vị ở nhà quý vị vẫn an vui cho nên hòa thượng ăn sư nói rằng là học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người là ở chỗ chỗ này đây mình không cần phải hưởng thụ những cái bên ngoài mình không cần phải đi hát karaoke mình không cần phải đi uống cà phê mình cũng cần phải đi uống trà không cũng cần đi đi ra ăn cái nhà hàng chỗ này nhà hàng chỗ kia mình ở trong nhà mình vẫn an lạc mà không phải mình thiếu thốn mà bởi vì mình đã đủ rồi niềm vui nó ở <laughs> trong nội tâm mình đầy đủ quý vị hiểu ý sư cô trình bày không à. cho nên khi bước vào sơ thiền đó sướng lắm Dạ, những cảnh giới sướng lắm quý vị mà muốn sướng như vậy thì phải phải phải tu ha phải thực tập <laughs> chứ không phải tự nhiên mà có sướng đâu <laughs> à, đó à. cho nên ở đây á, là do mình lý dục mà sánh sanh hỷ chỗ này là niềm vui hạnh phúc trong nội tâm của mình là do mình xa rời những cái vui ở thế gian mà mình chuyển có được cái niềm vui trong nội tâm là sư cô đơn cử thôi người trời người trời tức là thiên nhân đó quý vị à, cái niềm vui của họ khác với người thế gian của mình à, thí dụ như là ở thế gian mình đó mình thương người nào bắt đầu mình phải gần gũi nói chuyện à rồi là đủ mọi thứ rồi mới thỏa mãn được cái gọi là tình yêu à, có được cái tình yêu à, thì nó trải qua nhiều cấp độ lắm nhưng mà người trời á quý vị người đàn ông gọi là thiên tử á, mà nhìn một người nữ gọi là thiên nữ á, chỉ cần một cái ánh mắt nhìn thôi là cái người thiên nữ đó mang thai rồi à và người ta sinh sinh ra cái cái gọi là cái thành quả của tình yêu của họ là sinh từ đâu sinh từ cái đầu gối à bởi vì sao bởi vì càng lên những cái tầng trời á thì cái sự hưởng lạc nó càng thanh khiết hơn càng thanh khiết hơn còn ví dụ bây giờ ở người thế gian mình á hai người yêu nhau mà muốn để có được cái kết quả tình yêu thì sao à, nó phải qua nhiều cái giai đoạn lắm quý vị tự biết mà <laughs> và và cái những cái giai đoạn đó nó thật sự là là ở trong bóng tối mới làm được chứ còn ngoài ánh sáng thì không ai làm được bởi vì nó thô thiển nó thô thiển hơn còn cảnh giới ở trên càng lên trên á à, tâm thức càng chuyển hóa lên trên thì những cái thú vui nó nó càng thanh khiết à, và đó là trời dục giới họ cũng còn cái cái niệm dục Dạ. còn ở đây là sơ thiền là sao hoàn toàn không còn niệm dục nữa cho nên cái sự an vui nó là hoàn toàn ở trong nội tâm nó đầy đủ nó thanh khiết trong nội tâm không cần liếc mắt đưa tình không cần nhìn ai cả mình tự nhiên ở trong mình có niềm vui rồi à. cho nên quý vị mình càng đi tìm người thương là bởi vì mình càng cô đơn à. mình có mình đang cô đơn cho nên mình mới đi tìm cái người để mình mình thương mình yêu còn nếu như mình đã đủ mình không có cô đơn mình đang hạnh phúc thì mình cần gì đi tìm một người nữa phải không quý vị <laughs> đấy là sư cô <laughs> đấy là sư cô nói về khía cạnh của những người tu hành à, chứ còn quý vị á, là khi mà cô đơn mà mà chưa lấp đầy thì quý vị tự đi đi tìm cái khoảng khoảng lấp cho mình Như bây giờ mình học được cái phương pháp này rồi mình có thể là nuôi dưỡng cái con đường phát triển tâm thức để làm hài lòng để làm mãn nguyện cái cuộc sống hiện tại của chúng ta thưa đại chúng ạ đức phật dạy mình có bốn con đường bốn con đường mà cuộc đời một người phải đi qua bốn chặng đường chặng đường thứ nhất là mình được sinh ra ở thế gian này đó là cái cột mốc đầu tiên nè, quý vị lưu ý và cái con đường đầu tiên này là mình không thể chọn lựa được sinh ra quý vị có chọn lựa được không nếu cho em được chọn lựa em sẽ được chọn lựa sinh ra làm nhà giàu sang sinh ra được gia đình giàu sang được đẹp được thông minh được học giỏi phải không nhưng mà vì sao bây giờ là mình sinh ra rồi bây giờ mình lớn lên có những lúc mình không hài lòng với cuộc sống mình là vì sao là mình không có sự chọn lựa và vì sao mình không có sự chọn lựa này là bởi vì cái nghiệp của mình nó chọn lựa cho mình <laughs> cái nghiệp ở kiếp trước á, mình tạo ra cái gì nó chọn lựa cho mình cho nên mình mình sinh ra là cái nghiệp đó làm chủ à, cho nên quý vị đâu có chọn lựa quý vị sinh ra ở đâu đúng không ừ, nếu được chọn lựa có phải chọn lựa được đi đi tu không hay có nên <laughs> quý vị quý vị xạo với sư cô đó <laughs> đâu có ai nói là nói con nếu con được chọn lựa là là con chọn lựa sinh ra là con lớn lên con đi tu đâu có đâu à, ừ. và ở chỗ điểm là lưu ý nè à, cái hành trình đầu tiên đó à, cái đoạn đường đầu tiên là mình sinh ra và cái chỗ này lưu ý nè là mình không làm chủ được mà do nghiệp ở quá khứ mình làm chủ à, do vậy mình muốn làm chủ ở cái sự tái sanh ở kiếp sau thì làm sao mình phải làm chủ cái nghiệp ở ở trong hiện tại để chúng rõ không à như vậy làm chủ ở nghiệp ở hiện tại là quý vị phải sao quý tu là tu sao đấy <laughs> quý vị bây giờ phải phải niệm phật phải nuôi dưỡng chánh niệm tỉnh giác phải đối trị được năm triền cái à, là cái bước đầu tiên đó thì kiếp sau mình mới làm chủ được cái sự tái sanh của mình à. con đường thứ hai giai đoạn thứ hai là gọi là hành trình mưu sinh à. và cái chỗ này đức phật nói <clears throat> quý vị đừng có bất ngờ ha đức phật nói rằng một con người đang đi trên hành trình mưu sinh thì chúng ta và con thú như nhau con người chúng ta đang đi trên cái giai đoạn hành trình mưu sinh nghe cái chữ mưu sinh thì nó văn chương bóng bẩy nhưng thực sự là gì đó kiếm ăn mình đang trên giai đoạn kiếm ăn như vậy thì con thú nó có đang kiếm ăn không hằng ngày nó cũng đang trên cái hành trình là kiếm ăn thôi có gì khác ngoài cái sự kiếm ăn đâu à và cái hành trình kiếm ăn này á là từ lúc mình sinh ra cho đến lúc 23 tuổi là cuộc đời mình đã tốt nghiệp đại học nào rồi bắt đầu từ đó là hành trình mưu sinh cho đến 40 tuổi thì ở trong giai đoạn này Đức Phật cho phép mình là đi trên con đường hành trình mưu sinh à. phía trước đó sinh ra cho đến lúc đi học chưa tốt nghiệp là mình không cần phải mưu sinh vì đó là cha mẹ nuôi dưỡng mình và lúc đó là gọi là hành trình được hội nhập vào cuộc đời này à. như vậy hành trình mưu sinh của mình là chỉ được phép đến 40 tuổi tiếp theo con đường thứ ba là vừa mưu sinh mà vừa thăng hoa cái tâm thức con đường vừa mưu sinh và vừa thăng hóa tâm thức là ở tuổi nào từ 40 cho đến 60 à. Có nghĩa là quý vị vừa mưu sinh Nhưng mà phải Thăng hóa cái tâm thức của mình à. Đại chúng nghe rõ nha cho nên nếu mình ở trong giai đoạn này mình mình chỉ hoàn toàn là mưu sinh không á, là mình vẫn ở cái giai đoạn đầu như vậy lúc đó là mình với à, những con vật là cùng cùng đang trên một con đường không có gì khác biệt và con người của chúng ta sở dĩ khác với loài vật là vì nó có cái con đường thứ ba là hành trình vừa mưu sinh mà vừa chuyển hóa tâm thức và cái tột cùng mà cao quý nhất của con người đó là giai đoạn hoàn toàn không còn mưu sinh mà chỉ hoàn toàn là chuyển hóa tâm thức đó là từ sang tuổi 60 trở về sau. Thật sự lúc đó quý vị không còn ý niệm để mưu sinh. À, bởi vì sao? Mình sắp chết rồi, <laughs> mình còn chưa lo cho mình, ở kiếp sau nữa mình còn mưu sinh cái gì nữa. Cho nên ngồi lại, nhìn nhận về mình, mình đang đi trên con đường nào. Nếu bây giờ vẫn cứ miệt mài trong cái việc làm ăn, mình không làm nhưng mình ở sau mình là lo cho con cho cho cháu mình cứ mỗi một việc là mưu sinh và không có một ý niệm chuyển hóa tâm thức của mình hướng tâm mình đến sự tu tập thì là mình sao mình hoàn toàn là ngang bằng với với động vật à. nhưng mà con người của mình đức phật dạy là sao được sanh là người là nó cao quý hơn loài vật là bởi vì ngoài cái sự mưu sinh nó còn có một cái sự gì nữa chuyển hóa tâm thức à, à, cho nên cái đầu óc cái bộ não của con người của mình không thể là mưu sinh và hưởng thụ không thể đi làm rồi hưởng thụ cái thành quả đó nếu mình cứ đi làm kiếm tiền rồi mình chỉ hưởng thụ cái thành quả đó thì mình cũng giống như là những con vật nó đi hái lượm để nó hưởng thụ cái cuộc sống nó để nó đầy cái bao tử nó thôi nó không biết cái gì tu tập hết nếu con người chúng ta mà cũng dừng lại ở chỗ đó à thì mình không có cái quả báo của mình nó không có thù thắng à, gì hơn với những loài kia à, mà chuyển hóa tâm thức thì là sao phải dựa vào vào tâm cho nên là không chạy đường nào hết à cái sự chánh niệm tỉnh giác để chuyển hóa tâm thức là điều đương nhiên phải phải học và hồi nãy là mình đang ở sơ thiền là do mình rời xa những cái ham muốn thế gian mình có được cái sự an lành trong trong nội tâm cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc địa à, cảnh giới tiếp theo là bắt đầu là trong trạng thái là định sanh hỷ lạc địa lúc đó mình không cần phải ly nữa tại vì tất cả những điều ác mình đã xa rời rồi mình chỉ luyện tập cái chánh niệm tỉnh giác của mình cho nó càng càng sâu hơn nó càng dày hơn mà thôi để mình có được cái niệm hỷ lạc nó càng càng thanh diệu hơn nó càng vi diệu hơn cho nên trạng thái thứ hai sơ nhị thiền nó sẽ là định sanh hỷ lạc à, hỷ lạc là mừng vui đó cái việc hạnh phúc đó an lạc đó và tiếp đến tam thiền là sao là ly hỷ diệu lạc là bây giờ cái mừng vui đó mình cũng xa rời luôn mình chỉ còn một cái diệu lạc tức là niềm vui rất là vi diệu rất là vi tế ở trong nội tâm của mình thôi à, và đến cái mức thiền thứ tư là sao xả niệm thanh tịnh những cái vui đó cũng hoàn toàn buồn xả à, bởi vì sao chỉ cần còn một ý niệm mừng vui thì nó sẽ có nguy cơ sanh khởi phiền não à, cho nên ngày xưa đấy quý vị chư tổ tịnh độ có ngài gọi là quảng khâm hòa thượng đó. khi ngài viên tịch đó, người ta hỏi ngài trạng thái của ngài bây giờ như thế nào ngài nói là bây sĩ trao chí bây sĩ trao chí có nghĩa là sao cái mừng cái vui cái khổ đó bây giờ nó không còn cái hình tướng đó. à nghĩa là sao nó trắng ra tức là không buồn mà cũng không không vui vì sao Ngài đã ở trong trạng thái xả niệm thanh tịnh. À, đó là trạng thái cao nhất của chánh niệm tỉnh giác. Khi chúng ta có được cái chỗ này rồi, quý vị chuyển tâm của mình dính vào câu Phật hiệu. À, khi mà cái sự chánh niệm tỉnh giác của mình đạt đến cái sự cùng tột rồi, là bắt đầu hành giả tịnh độ duyên tâm đến câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà. Vừa chánh niệm mà vừa buông xả đi tất cả những ý niệm để tâm mình giữ một câu câu Phật hiệu. À thì sư cô nói với quý vị, niệm một câu là lên là nhất tâm bất loạn điện. Tự tại vãng sanh bởi vì mình làm chủ được thân và tâm của mình. Ừ. Sư cô nói đến đây mà không không biết quý vị có à, có cái niềm tin về cái pháp mình đang tu và mình đang cảm nhận là rồi một ngày mình cũng sẽ được được như thế hay là quý vị ờ, sư cô nói như vậy làm sao con thực hành cho được ừ. có chịu thực hành không à, à như vậy thì mà trong mỗi thời khóa niệm phật à phải nuôi dưỡng chánh niệm ừ. phải niệm có phật hiệu sau mà khi mình niệm phật á mình ngồi để mình tu là phải là thân đấu tầm đó à, đừng cái làm mà sư cô chậm sửa lại là <laughs> vết đâu tao đó không phải áo đâu tao đó <laughs> áo đâu tao đó như vậy là niệm 10 năm cũng không được gì cả niệm một đời cũng không được gì cả à, nghe đại chúng à, rồi a di đà phật à, hôm nay mình kết thúc cái phần thiền định ba la mật ừ. nuôi dưỡng trên niệm tỉnh giác để niệm câu vật hiệu được nhất tâm bất loạn à a di đà phật à rồi mình hồi hướng công đức à quyền à, đêm công à, đức à, này hướng không à, tất à, cả đề tử và chúng sinh đều tròn thành phật đạo đại chúng xả chân